chào anh em, thì hôm nay chùm cờ bạc bịp ra mắt một video mới để giới thiệu anh em cái đồ chơi rất là thiết thực, rất là thực tế luôn anh em chơi luôn luôn giành chiến thắng trong cuộc chơi. Anh em nào tín đồ của bộ môn bài lá bịp hãy cùng mình xem cái video này anh em nhá. Đấy, cái bộ môn bài lá thì cũng có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ để anh em chơi giành chiến thắng cuộc chơi và đặc biệt cái khẳng định nhất, cái đẳng cấp nhất nó nằm ở cái chỗ là không cần tay nghề anh em nhá. Anh em chơi không cần tay nghề, bây thời buổi công nghệ 4.0 rồi, các dụng cụ thiết bị máy móc siêu tinh vi rất là nhiều, mình không cần phải uh, nhì nhằng để học đánh bài lá học đánh nọ đánh kia để anh em chơi đơn giản luôn có dụng cụ hỗ trợ là mình có sẵn là mình sẵn chơi luôn anh em nhìn anh em biết thì là đây là điện thoại đổi bài áo đổi bài ví đổi bài đó là những cái dụng cụ là hỗ trợ anh em trong cuộc chơi tất cả các bộ môn bài lá Việt Nam anh em chơi anh em luôn luôn thừa thiếu một lá bài luôn luôn anh em giành chiến thắng đặc biệt như anh em là chơi bộ môn ví dụ như là liêng ba cây là khi anh em thừa thiếu một lá bài thì luôn luôn anh em giành chiến thắng anh em nhá đánh niêng mà đánh đổi được bài anh em luôn luôn giành chiến thắng hay đánh ba cây đánh bốn quân thì lúc nào anh em cũng trong cái điểm rất là cao bảy tám chín điểm hàng này mình bán ra anh em nhá cái hàng này nó cũng rất là thiết thực anh em chơi rất cụ thể này có hộp với đồng hoàng áo là có tem mát gửi đi anh em nhá cái áo này có tem mát anh em nhìn này áo là áo mới luôn là áo mới tinh luôn này nhà mình chưa sử dụng anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn thì có tất cả các loại size khác nhau anh em dùng cái loại size gì thì cứ gửi ờ, gửi cho mình cái cân nặng này bảo là em mua size S size L size M đấy tùy anh em các mẫu mã khác nhau áo không cổ hay là những cái áo mới đây xả sao cũng sắp sang mùa đông rồi thì những cái áo áo phao đấy thì cũng là để anh em đổi bài nó rất là kín đáo bảo mật anh em nha, nó y chang như cái áo anh em mặc bình thường luôn hay là ví đổi bài thế điện thoại đổi bài thế đấy. tất cả các loại bài anh em nhớ nhá nhiều anh em hỏi mình là bài nhiều bài có đổi được không mình khẳng định luôn tất các loại bài ở toán tạp hóa bài gì đổi được bài nhựa bài to bài nhỏ bài táo bài kim cương bài 2k đều đổi được hết thì bây giờ để mình vào thiết thực với anh em luôn để anh em xem này đầu tiên là cái ví đổi bài đi kèm với nó tất nhiên là phải có một cái sạc anh em nhá có một cái sạc để anh em hết pin anh em sạc mình như ý này sạc cộng hai ba tiếng thôi là anh em có thể chơi một tuần luôn đấy anh em chơi rừng chơi núi chơi dài ngày thoải mái luôn không phải no là liệu sạc một lần chơi nhiều lâu no không mình luôn rất là đặc biệt này các tính năng ưu việt của nó chống ồn báo bài siêu nhanh đổi siêu nhanh em nhá đổi siêu nhanh đi kèm này có cái sạc Đấy, sạc này hộp với đàng hoàng luôn anh em đi chơi này đổi thừa thiếu một lá bài rất là đơn giản luôn anh em nhá nó không có gì khó khăn cả Đấy, không có gì khó khăn cả đơn giản nhất ví dụ anh em đánh một cái bán liêng anh em ra, ra như là ba bốn nút đúng không thì khi anh em mua hàng mình sẽ hướng dẫn anh em để anh em cách anh em đổi ra làm sao cho nó nhanh nhất anh em nhá ra quy cát này quy cát thì kịch rồi kịch mái nhà rồi anh em đánh thì không mà anh em sợ thua thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách anh em đổi và cách tiểu xảo anh em làm sao như anh em này trong giờ mình sẽ rất là nhanh này siêu nhanh không mà ồn này đấy vào phát là nó sẽ mớm ra luôn anh em nhá anh em hoàn toàn yên tâm luôn khi muốn rút hai con thì rút rất đơn giản luôn đấy thì anh em cứ sạc trong đời pin thì đổi nó siêu nhanh càng đầy càng nhanh anh em siêu nhanh anh em đấy nhá đấy cho hai con ra rất đơn giản luôn không có gì khó khăn cả đấy thì cả ví cả thứ cái loại ví này anh em này đúc tiền như bình thường anh em nhé đấy anh em đi chơi là đúc tiền như bình thường này đánh tiền bình thường anh em nhé đúc tiền thoải mái luôn các ngăn các nghiếc đúc các uh, tranh ảnh hay là giấy tờ xe thoải mái anh em này rất nhiều ngăn anh em này ví da rất là đẹp này rất là đẹp luôn em hoàn toàn yên tâm các loại mẫu ví khác nhau các loại màu khác nhau nhà mình đều có hết anh em cứ chọn màu chọn ví anh em nhé đấy thì bên mình sẽ đổi sang cái loại bài khác anh em này bài nào cũng đổi được nhưng anh em cũng thắc mắc mình hay là chỉ đổi được mỗi một loại bài mình nói luôn là bài nào cũng có thể đổi được anh em nhé bài nào cũng thể đổi được này anh em thấy không bài nào đổi được vì cái tính cơ động nó rất là đơn giản luôn anh em đánh á không có gì khó khăn cả bài nào đổi được đấy thì là cái đây là cái mẫu ví xong đến bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu áo này áo đổi bài đấy, anh em đi chơi thì thừa thiếu một cái lá bài cái loại này đẳng cấp luôn để anh em chơi cái áo này mặc rất là đẹp rất là thời trang anh em nhá em để một cái lá bài đấy không đây trong làm video thì mình cũng không muốn mặc áo luôn luôn là mình không muốn mặc mặc mặc vào nó sẽ đổi nhanh và hơn rất là nhiều nhưng mà đây là video quảng cáo thì mình cũng ờ, quảng cáo luôn để thực tế luôn anh em nhìn này anh em đổi này đổi nếu khi anh em mặc vào đổi siêu nhanh em nhá Đấy, tự nó sẽ đổi ra khi em muốn rút hai con này hai con này anh em thích cho con nào vào là nó sẽ vào tự hút luôn này siêu nhanh này anh em nhìn thấy không em thấy không siêu nhanh luôn không có gì khó khăn cả đấy anh em đánh siêu nhanh này tất cả các loại luôn đổi bài thì anh em có cái nhu cầu uh, mua hàng đổi bài về cái dụng cụ thiết bị này cứ gọi trực tiếp số điện thoại 09843148 thì ngoài ra nhà mình cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan đến cờ bạc bịp anh em nha máy đánh bài này kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game nợ đậu giải bài tay không hay những bộ môn thiết bị về môn bộ môn ờ, sóc đĩa anh em nha, đấy, các loại bát tàng hình đĩa chén tàng hình đấy, hay là cái đĩa camera bát camera hay là hàng cảm ứng hàng quét ngang này là mình đều cung cấp hết anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại tư vấn cho anh em đấy nhà mình có ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe gia bát nội bến xe miền đông sài gòn đấy tất các mẫu điện thoại đổi bài ví đổi bài áo đổi bài nhà mình đều cung cấp hết đấy thì anh em cứ lên thực tế để xem hàng còn anh em ở xa nhá mình gửi hàng cho anh em gói hàng gửi cẩn thận hàng thì mình là hàng mới luôn trăm phần trăm có bảo hành cho anh em cái đồ này chơi cực kỳ đơn giản thiết thực đấy cái giá cả thì phải chăng mình gửi xe đòi cho anh em anh em thử hàng đúng hàng anh em thanh toán anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm tất cả các loại bài nhựa bài nước ngoài bài to bài nhỏ bài táo bài đô na bài kim cương bài xanh là đều đổi được hết đấy không có gì khó khăn cả anh em đi chơi đổ cực kỳ đơn giản anh em mặc vào đổi nó còn nhanh hơn như này rất là nhiều anh em nhá đấy những cái ván bài mà ví dụ mình lên những cái ván bài như này đánh liêng đúng không nó là một nút anh em đổi chỉ cần đổi khi anh em mặc vào anh em chỉ cần đổi phát là là số siêu nhanh này anh em ra đi luôn này đấy mình không cần tay nghề anh em nhá đấy hay là anh em đơn giản nhất anh em đánh ba cây thế thôi ba cây thì nó cũng rất là đơn giản luôn. anh em ví dụ như cái lên những cái bán như thế này những cái bán sống còn những cái bán cuối cùng rồi anh em hết tiền rồi anh em chỉ cần đổi một phát thôi là ra mà anh em nhìn này anh em mặc và anh em đổi rất là nhanh nhá hôm nay mình hướng dẫn video này 10 nút này cực kỳ cơ động luôn tiện lợi để luôn luôn anh em giành chiến thắng đó anh em cứ cái hàng này là anh em không phải hướng dẫn thì mình anh em mua về cái này anh em chơi luôn